con nay cung kính đức như lai học hành chư thiên tâm thần ngài khi vừa đàn sinh đi bảy bước tất đạt đã thái tử giáng trời chưa từng diện bất sinh bất diệt đứng cùi đam nước ướp hương hoa còn kính dâng tâm thân tượng ngài tướng đàn sinh lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước hương tâm tỏa ngát khắp mười phương nước ướp hương hoa còn kính dâng tâm thân tượng ngài tướng đàn sinh tràn hoan hỷ còn dưới nước pháp giới trong sinh